Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với chương trình sửa xe đạp với Sài Gòn Bike Shop. Hôm nay Vân sẽ um, chia sẻ với anh chị và các bạn cách uh, bảo trì uh, đạn brake của chén cổ. Vì uh, lý do có những uh, chén cổ đó các bạn nó rin, nó đi theo uh, xe và rất là đẹp thì chúng ta phải tận dụng nó, chúng ta không thể nào bỏ nó được thì chén cộ này là chén chén cộ đạn rế thì uh, xe đã sử dụng lâu rồi thì mình không biết đạn nó còn tốt hay xấu nó có lọt rế ra ngoài hay không nên à, trước khi uh, làm vệ sinh đó bảo trì đó thì tôi uh, dùng cái uh, bịch ni lông à tôi đã chặn ở dưới nè biết đâu mình lấy cái này ra thì đạn đạn nó rớt làm sao các bạn lúc đó viên đạn nó nhỏ xíu kiếm thì khó nha rồi sẵn dân tiện đây mình cũng nói luôn trong cái à, chiếc xe thì cái bạc, bạc đạn á mà làm việc ít nhất là mấy anh này đây ảnh sướng lắm làm không bao nhiêu đó ảnh quay tính ra quay bên đây qua bên kia có 180 độ có nhiều đó quay năm này sang năm nọ không đi đâu hết không chạy hết vòng nào hết không có ảnh là mệt đó nha mà ảnh mà bị rơn cái là mình cũng mệt lắm tại nó ta lái mà đúng không ảnh hưởng tới sự an toàn à, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn thì chén cổ này nè bây giờ nếu mà mình thay chén cổ khác thì chiếc xe này không có đẹp các bạn bắt buộc chúng ta phải giữ các bạn xem nha chiếc xe này à, mini bánh 20 nhưng mà các bạn thấy đẹp lắm đó chén cổ theo xe thấy chưa thì chúng ta phải tận dụng lại nếu mà đạn hư thì chúng ta sẽ à, có thể hy sinh lấy một cái chén à, cái đạn rế mà khá tốt đó chúng ta gắn qua chứ à, không thể nào bỏ cái chén này được nha xe thế này mà chúng ta đút cái chén khác mới vô thì nó chén cổ lỗi à, chén cổ nổi đi nó u ra chút xíu nhìn không giống ai cả nó phải liền lạc đối với à, những chén cổ thì chén cổ bạc đạn đó các bạn thì có nhiều loại là để âm vô sườn hoặc là có sơ mi đi kèm ha thì đối với những chén đạn này thì rất là dễ À, các bạn cũng đã xem những video trước á Vân đã làm thì chúng ta chỉ à, lấy cái à, mũi dao nhỏ thế này đây để chia sẻ với các bạn lại một lần nữa đi đây Đúng không chúng ta lấy ra không xong bên đây cũng thế đúng không thì chúng ta vô mở thôi làm vệ sinh sạch rửa sạch vô mở cách vô mở thì các bạn đã biết rồi đúng không còn bây giờ hôm nay cái anh này thì nó ảnh hơi rắc rối chút xíu thì chúng ta làm theo kiểu rắc rối và với điều kiện xe thế này thì chúng ta phải ráng mà giữ cho chủ nói chung mình làm cho nó nghiêm chỉnh tận dụng tối đa và chi phí rẻ chắc chắn chủ người ta sẽ hài lòng còn nếu chúng ta nó bị rơ đạn rế nó bể mà chúng ta không hy sinh cái chén cổ khác cái đạn rế khác chúng ta để vào á chúng ta nhỏ nguyên này ra đó chúng ta gắn cái khác vào thì nó giống à, cùi bắp lắm nha các bạn rồi tiếp tục thì à, đối với chén cổ này thì trước hết là các bạn chuẩn bị dùm tôi một cái khăn sạch và một cái khăn này cũng sạch nhưng mà nó có dính dầu dầu diesel dầu carol dầu diesel đó các bạn tôi vừa làm cái video clip và chúng ta rửa dầu bằng dầu diesel đó chúng ta làm vệ sinh ha, à, làm vệ sinh cho nó sạch đúng không tại nó có chút dầu hơi ít thôi nó quét mấy cái à, bụi bẩn cái à, đất dơ rồi ra hết rồi bây giờ chúng ta lấy ra nha thì thường thì tùy theo bậc đại nha các bạn cái miếng này nè đạn rế thì nó có cái à, cái dòng trắng này nè nó đóng vai là cái chén luôn còn cái dòng ở trong này nè đây các bạn xem tôi kéo nè kéo chạy đó nó là cái con thì trên đây là cái miếng thường thường là có hai loại một miếng nhựa mỏng và mặt hoặc là miếng phíp phíp nhựa đó nó cứng cứng đó thứ hai nữa là miếng thép miếng à, giống như miếng thép nó mỏng để nó gài thì chúng ta lấy nó đi vô ra được rồi dân lấy nha ok các bạn xem nha ok ok chưa các bạn quá đơn giản ai cũng có thể lấy được miếng này là phíp thôi bằng nhựa thôi để cài rồi chúng ta bỏ vào đây nha <clears throat> chúng ta nhẹ nhàng lấy ra ok các bạn thấy cái chén không xin lỗi cái con rồi giờ tôi lấy đạn còn à, ok nói chung là bị đen rồi thì giờ chúng ta nên thay đạn mới thôi rồi các bạn thấy không đen nhá để à, xem coi nó còn tốt hay không thì chúng ta có khăn dầu đây chúng ta lau là nó sáng lên hay không liền bây giờ các bạn thấy cái công dụng của dầu coron chưa dầu diesel diesel diesel á ok quá tốt các bạn vẫn còn ok bây giờ chúng ta rửa dầu xong chúng ta rửa nước lại rửa xà bông nước xong chúng ta xịt khô thì mấy anh này nhỏ này nha mấy ảnh à, dính vào cái rế này các bạn tôi lấy thử lấy đồng viên nha rất đơn giản nó đẩy là rớt ra thôi thành ra khi các bạn đem đem xịt á thì các bạn bỏ vô cái để vô cái khăn sạch như thế này đây đó rồi các bạn xịt chứ các bạn cầm thế này á và xịt là ba đạn là bay mất nha rồi xong thì chúng ta dùng khăn làm vệ sinh những cái chén cỏ thế này thì à, cái dòng tôi vừa nói với các bạn biết đó khi tầm cái à, anh ta đi chưa được hết vòng nữa mà phải không bên đây qua bên đây quay lại thôi chưa hết đường dòng thành ra chúng ta không có cần là phải là là rửa dầu rửa gì hết chỉ cần cái khăn này hơi ướt ẩm dầu để chúng ta lấy tất cả các chất dơ trong đây ra sau đó chúng ta dùng khăn khô lau sạch lại là vô bò là được rồi mấy anh này mấy bánh người ta chạy một phút người chạy mấy trăm tua còn mấy anh này suốt cuộc đời cứ quay qua quay lại có 180 độ chưa hết nữa xuống thế màu có hư hao gì đâu rồi các bạn xem các bạn thấy cái dầu carbon không dầu diesel đó nó ok bây giờ chúng ta tiến hành làm cái uh, à, bạc đạn dưới nha trước khi chúng ta tháo uh, uh, đông của tăng lấy phục và chén cổ ra thì chúng ta nên uh, ở nhà mấy cái này là chắc các bạn mua rất là dễ rồi ra những tiệm điện đó các bạn về rút á Hiện nhựa đó chúng ta thủ sẵn để nhà nói chung mua để nhà có xài gì xài bịch mười mấy hai chục ngàn bây giờ khi chúng ta nâng cái co, lấy cổ nè là để bảo đảm rằng cái cổ này nó không gịch không làm cho dây này bị gấp khúc đúng không dây này các bạn kéo gấp cái này là thua nha hư của người ta rồi chúng ta quấn chúng ta đưa vào vị trí thế nào để cho dây nó nằm một cách vị trí tự nhiên và không bị gấp dây không bị gãy cáp rồi chúng ta tiến hành lấy à, bạc đạn rế phía dưới khi chúng ta lấy à, những cái à, miếng à, bit của bạc đạn á, trong bạc đạn và những cái miếng cái dòng khóa này ta gọi là cái này là cái khoe đây khoe tròn nhá nó nó cài cái cái con này chén cổ rế này cái con với đạn rế vào trong á tôi gọi nó là cái cái này cái khóa đi cái khoe thì khi chúng ta lấy lấy những khoe ra và trong cái những cái miếng bits trong cái bạc đạn đó hai cái miếng cao su để chặn à, mở chặn nước hai bên đó chặn bụi đó thì chúng ta dùng cái dao rột giấy này các bạn dao này rất là tốt rất là mỏng những dao khác chúng ta mua nó dày lắm rồi tôi lấy nó cách tự nhiên nha cho các bạn dễ thấy nha dễ không các bạn lại nha chúng ta nếu mà chúng ta có móng tay chúng ta dùng tay chúng ta kéo lên tại nó có cái độ xê dịch nó đậu rơ chúng ta kéo lên thì cái dưới này chúng ta đưa mũi dao vào bảy nhẹ ra thôi rồi các bạn thấy chưa đây tôi kéo ra nè đây quá dễ quá đơn giản chúng ta lấy con ra con rất là mỏng hết mỡ các bạn thấy chưa đang thùi lùi không có miếng mỡ nào hết thành đất hết rồi Trời ơi, cái anh này cháy luôn Các bạn có khi nào nghe là cháy bạc đạn chưa? Cháy bạc đạn Trong trường hợp mấy ờ, cái dòng ô tô xe Honda Những động cơ có máy nổ Dòng tua lớn thì gọi là cháy Cháy bạc đạn hoặc cháy bê tông Là hết mỡ đó các bạn Không còn độ ở trên Thì độ ma sát nó tạo ra nhiệt Rồi bắt đầu nó làm cho à, à, cái à, bạc đạn với lại cái con bi là những tay dên những cái nói chung kim loại nó mai sát với nhau đó nó không có độ bôi trơn nó nóng lên nó sẽ biến dạng và nó đổi màu màu khác đó màu cũng cháy đó ta gọi là cháy rồi anh này cháy thật sự cháy cũng chưa đánh đổi nói chung là bạc đạn này còn ok các bạn quá tốt chúng ta cũng nhớ giữ để ý là giữ bạc đạn cái à, xin lỗi bạc đạn nào theo bạc đạn nấy nha con nào theo con nấy là đồ cũ rồi bạn thấy sáng giới thôi chưa rồi bây giờ này là không cần phải không cần rửa nước không gì hết á chúng tôi dùng khăn khăn sạch hả các bạn chúng tôi lau ok chưa tương tự mặt mặt trái mặt trên bằng đạn trên cũng thế chúng ta lau cho kỹ nhé cho sạch rồi các bạn phải làm vệ sinh tất cả cho sạch như cái phục đây cái chén trong cái phục ha các bạn cũng phải lau cho sạch sẽ rửa sạch sẽ không còn miếng à, dầu nào trong đây hết rồi bạn xem bạc đạn tôi đã rửa xong rất rất đẹp các bạn tuyệt vời nha và hai chén à, hai cái con con trên con dưới rất sạch sẽ và kể cả miếng phíp luôn các bạn miếng nhựa này nè miếng khoe gài nè gài cái con nè rồi xem bây giờ à, chúng ta vô nó bò nó như mấy cái này quá dễ dàng như mấy em học sinh mà tuổi teen học cấp 3 kia nọ rồi đó nhà lên youtube sài gòn bãi sắp cậu gì trển mua dụng cụ mấy cái lục giác về ta tháo ra ta làm phải không mấy cái này tự làm nhà cũng được đỡ tiền ba mẹ tối ngày lên sài gòn bãi sắp youtube biết coi đất gì đó nè dễ làm không đây tôi nói với em nhỏ đó nha em tuổi tin đó tối ngày này có mắc phone xem hết này hết kia hết nọ rồi xem như chúng ta đã xong chúng ta cho thêm cho thêm ờ, tí nữa đi nha ít thôi tại đôi khi nhiều quá rồi tài sạch nha các bạn rồi xong các bạn nhớ để đúng chiều nha nếu chúng ta không nhớ đó thì chúng ta lấy cái con con ra thì chúng ta cái con nè mặt đầy đạn chạy nè chúng ta để thử coi về đạn nó chạy được không chắc chắn là không được phải không nó phải chạy chiều này đúng không đúng không rồi ok ta để vào ok chưa các bạn dư mở luôn đó nó nằm ở trong nhiều quá các bạn lấy ra ngoài khi chúng ta tha mở chúng ta đưa mở vào à, đủ rồi nhiều quá rồi cái chén này chúng ta cũng có thể thêm một miếng cũng được nha thêm chút ít mỡ bò sau đó chúng ta để vào chúng ta cài lại để à, cái chén nó chén đàn á xin lỗi để chúng ta cài lại để con và đi bi không bị rớt ra rồi giờ miếng phíp nha các bạn miếng này các bạn cũng cẩn thận nó cũng à, mềm thì mềm nhưng mà cũng dễ gãi lắm nha rồi chúng ta bóp hai mỏ lại các bạn nhìn xem nha tôi vô rất đơn giản nè đây Đó, các bạn dùng ngón tay đẩy vô xong rồi các bạn các bạn thấy không tôi xây nè nó chạy nè như nó sụp vào trong rồi đó kéo qua kéo lại được luôn rồi xem như chúng ta đã xong phần à, mở bật đạn mở và chén rế chén đạn rế rồi chúng ta để cho đúng chiều nha bật đạn cũng đã thêm mở rồi coi như là mở rất là nhiều các bạn dư xài luôn đây là cái con con nằm trên cái con ngoài nha các bạn con canh cái nắp chén cổ chứ không phải là con con à, canh cái à, con nằm chảy trên bậc đạn nha rồi à, đây nó nằm thế này đây rồi để cái nắp chụp bật đạn chụp trên à, chén cổ đây thì à, trong này các bạn nhìn kỹ nha nó có cái đường rãnh và có một cái đường cao su đây cũng là khi mình có ron nước á, ron cao su đó thì khi chúng ta chạy mưa theo cái đô tăng đó theo trên cái à, ống tiếp phụ á nó lòn như đây thì sẽ phá mở thì trước khi chúng ta gắn vào chúng ta cho trong đây một chút ít mỡ thì mở vô đây nằm nó chết luôn đóng rồi à. nó kín nước không giờ không lọt vào được nha rồi rồi đến cái à, con cái này ống con nha các bạn con ngoài con à, giữa bạc đạn và giữa con giữa à, con chén đạn và nắp chế cổ ok cái miếng này chúng ta nên quay về phía sau nha rồi cái nắp à, chụp ở trên có chúng ta đã vừa bỏ bò xong rồi nha thì tiếp này chúng ta đã lau sạch hết xong rồi giờ chỉ đưa vào chúng ta lắc nhẹ chúng ta xay nhẹ để chi để cho cái đầu ống tiếp này các bạn nếu chúng ta đẩy mạnh quá đó cái đầu ống tiếp này nè nó sẽ phá rách cái dòng xin cái dòng à, cao su này nè thì nước sẽ vào nha chúng ta đưa vào chúng ta xay xây xây dụ dụ như nó xuống đó rồi